chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh youtube của mình Và trong video ngày hôm nay, mình đã chia sẻ cho anh em một app kiếm coin ngay trên chính điện thoại của anh em luôn nha Thì link đăng ký tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Đó thì à, anh em có thể quan sát thấy này, là app này có tên là Tron.bet ha Và đây cũng có thông tin này là The Best Investment Club in 2022 Tức là đây là sản phẩm đầu tư tốt nhất năm 2022 nha và khi anh em đăng ký xong thì em sẽ nhận được 1.000 TX hoàn toàn miễn phí luôn nha và chỉ thêm ý, là 10.000 TX này áp chưa cho chúng ta rút nha Ok ngoài ra anh em có thể tham gia group nhóm Telegram chính thức của app này nha thì nên tham gia nhóm ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Ok kế nữa anh em quan sát này ở đây có 6% 6% nghĩa sao là anh em sẽ nhận được 6% trên tổng số tiền số TX anh em đầu tư nha và cứ sau một ngày từ 24 giờ anh em sẽ rút tiền được một lần nha Ok, kế nữa là hình ảnh demo chúng ta rút tiền này. Đó, thì ở đây sẽ có chúng ta có thể rút tiền qua tài khoản cơ bản nha. Anh em nhập số tiền anh em muốn rút này, cũng nhờ nhập địa chỉ ví tết của anh em trên các sàn hoặc ví điện tử này. Đó, sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và cùng nhấn vào confirm để tiến hành rút tiền nha. Ngoài ra ở đây cũng có thông tin này là anh em sẽ rút được 2,5% mỗi ngày trên tổng số TX anh em nạp vào nha. Ok, kế nữa là thông tin về tài khoản quảng cáo này tài ờ, quảng cáo nghĩa là sao là tài khoản mà anh em khi có người đăng ký qua link của anh em họ làm tiền cũng như là kiếm tiền từ cái app này thì em sẽ nhận được nha đó và đối với tài khoản quảng cáo này thì sẽ không giới hạn rút tiền luôn anh em nha kiếm nữa anh em quan sát này là đối với app này chúng ta sẽ có 3 tầng ghép nha đối level một tức là cấp độ một đấy thì em sẽ nhận được 10 từ người mình giới thiệu ha tương thế level 2 thì em sẽ nhận được 5 và cùng level 3 thì em sẽ được 2 từ người mình giới thiệu ha ok tiếp nữa là các bước mà chúng ta sẽ demo nạp tiền này à, thì em quan sát lại ở đây sẽ có địa chỉ ví tên của anh em nha anh em tiến hành sao chép địa chỉ này sau đó truy cập vào các ví điện tử chuyển tiền đến địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền ha ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta đăng ký tài khoản nha thì như mình chia sẻ đường link đăng ký tài khoản mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha sau khi em click bấm chọn link đó thì nó sẽ một giao diện như này thì ok đầu tiên nhất ở mục số điện thoại anh em tiến hành nhập số điện thoại chính số điện thoại thường xuyên chúng ta đây là vào nhá sau đó anh em tạo mật khẩu cũng như là xác nhận lại mật khẩu một lần nữa kiếm nữa ở mục mã mời mã thiệp để em giữ nguyên cho mình ha sau đó mục mã số này em nhập mã số bên phải vào này và cùng nhấn vào biểu tượng mũi tên hướng sang phải này để tiến hành đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha ok thì ờ, sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì anh em tiến hành đăng nhập như bình thường nha thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 1.000 TX hoàn toàn miễn phí luôn nha và mình cũng chia sẻ rồi là 1.000 TX này áp chưa cho chúng ta rút nha Ok bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta nạp tiền ha. Anh em truy cập vùng nhà này, tức là trang chủ này, kế tiếp nhấn vào gửi tiền hay chính nạp tiền đấy. Thì em quan sát này, ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ phí TRX của anh em trên app này. Anh em nhấn vào sao chép địa chỉ để anh sao chép địa chỉ phí TRX này, sau đó truy cập vào các phí tiền thực như Binance, Tronet, MetaMask rồi Alert, vân vân và mười mười hạ. Kế tiếp chuyển tiền địa chỉ phí này để tiến hành nạp tiền nha. Ví dụ như đây mình truy cập vào ví tiền tử Binance của mình này thì đầu tiên nhất là mục địa chỉ anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tiết của anh em trên kia vào đây ha sau đó anh em sẽ nhập số lượng tiết anh em muốn nạp này anh em quan sát này là đây mình nạp 50 tiết chẳng hạn thì uh, mình sẽ nhận được 49 tiết trên app kia nha tức là phí mạng lưới đây là một tiết đó cái tiếp anh em nhấn vào nút ở góc bên phải dưới cùng này sau đó chọn xác nhận cho mình nha ok sau khi chuyển tiền xong rồi thì em quay trở lại app và nhấn vào mục nhận số tiền gửi ha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 Ok, lúc này sẽ thông báo là withdraw success, tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha. Bây giờ mình sẽ đến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tiền, xem tarif của mình đã được cộng hay chưa ha. Thì em qua sau này là mình cũng đã nhận 1,2 TRX thành công rồi nha. Ở đây sẽ có mạng lưới ví nạp tiền, địa chỉ rồi TRX cũng như thời gian tiền về này. Thì đó là cách rút tiền trên app này, cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi chưa ạ?